không biết là sản phẩm đó liệu có khả thi hay không cái keyword mình tìm được liệu có khả thi hay không thì à, hôm nay tôi sẽ cho các bạn một công cụ miễn phí có thể giúp các bạn kiểm chứng được xem là liệu một cái từ khóa một cái sản phẩm tiềm năng mà bạn đang quan tâm có khả thi hay không thông qua một công cụ là viral launch trước hết các bạn vào website viralon.com đây như này tại đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần login và sign up bạn nên tạo một cái tài khoản miễn phí để có thể bắt đầu sử dụng công cụ này các bạn điền thông tin ở đây nó rất là đơn giản thôi khi mà các bạn điền hết các thông tin vào đây thì các bạn bấm vào create free account cái bước này rất là đơn giản nên là tôi sẽ không nói nhiều mà tôi sẽ đi trực tiếp luôn vào cái cách sử dụng cái công cụ này như thế nào đây hiện giờ tôi đã có một cái tài khoản trên này và tôi sẽ sign in login vào đây khi các bạn login vào thì các bạn sẽ nhìn thấy màn hình chính của nó như có giao diện như thế này và trong phần Market Intelligence các bạn sẽ tìm thấy phần tìm kiếm các bạn bấm vào cái ô tìm kiếm ở bên tay trái này. sau đấy các bạn đánh cái từ khóa mà các bạn muốn tìm vào ví dụ như là tôi sẽ đánh một cái từ khóa là cái ờ, vắt chanh chẳng hạn sau đấy việc của các bạn rất là đơn giản chỉ cần bấm vào Analyze và Viral Launch sẽ giúp các bạn đánh giá cái keyword đấy liệu là nó có khả thi hay không bắt đầu nó đang chạy nó thường mất khoảng 2 đến 3 phút để đánh giá một từ khóa cho nên là các bạn đừng sốt ruột nhé đó bây giờ nó hiện ra các bạn nhìn thấy này. nó có bốn cái tab như này top seller này market trend này analysis này và resource các bạn nhìn thấy là cái ý tưởng này cái keyword này được đánh giá 2,5 trên 5 sao này và trong cái vô standard view này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó, nó sẽ có tất cả những thông tin về cái thị trường của cái keyword đấy như là ở đây các bạn sẽ thấy là tên brand này cái title của cái listing đấy này danh mục của nó là gì này sale rank của nó là bao nhiêu này và cả cái biểu đồ sales của nó đây là doanh thu hàng tháng giá bán cái phần lợi nhuận Đó, ở đây có rất nhiều thông số các bạn nhìn thấy cả phần rating này rất là chi tiết thường thì những thông số này bạn nhìn thấy trên Jungle Scout mà Jungle Scout các bạn lại mua cũng rất là tốn tiền cho nên là bạn có thể sử dụng cái công cụ Viral Launch này miễn phí tuy nhiên là một ngày thì cái phần mềm này nó chỉ cho kiểm tra được bốn cái keyword nếu bạn là đăng ký tài khoản miễn phí nên nếu bạn nào mà muốn kiểm tra nhiều keyword hơn thì các bạn có phải có thể phải mua nhưng mà đối với các bạn mà mới bắt đầu dùng mà không muốn đầu tư quá nhiều vào trong trong trong các cái công cụ thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm này để check nó sẽ rất tiết kiệm cho bạn các bạn để ý cái phần standard view này và sau đấy các bạn chuyển sang phần detail status này thì nó sẽ chỉ ra cho các bạn top 5 top 10 và, và trong cái trang 1 của cái keyword đấy của cái ngách sản phẩm đấy là nó có bao nhiêu sale trung bình này giá bán trung bình là bao nhiêu này doanh thu trung bình là bao nhiêu này trên này nó có cả ờ, số lượng review này và rating này những cái quan trọng nhất thông tin quan trọng nhất mà các bạn cần để ý nó sẽ cho mình biết được là sản phẩm đấy bán được khoảng tầm bao nhiêu trong một tháng và để các bạn chen được vào trong top 5 top 10 hoặc là chen được vào page 1 thì các bạn cần phải cho đi bao nhiêu sale trong một ngày ví dụ các bạn muốn nhảy lên top 5 hoặc là best seller thì các bạn phải cho lên cho đi là 30 đến 100 sales một ngày và các bạn phải cho đi liên tục trong thời gian khoảng 5 đến 7 ngày để giữ rank nó không bị tụt cho đi liên tục và cái số lượng review cần thiết để bạc tốt của cái sản phẩm này nó rất là lớn các bạn nhìn thấy lên tới 1250 có số rất khủng khiếp đấy là lý do tại sao cái ngách này hiện giờ đang rất là cạnh tranh và nó được đánh giá không cao không không khả thi lắm chỉ được hai điểm rưỡi trên 5 điểm thôi các bạn thấy nhìn thấy ý tưởng của mình đây thì nó sẽ được đánh giá là 2,5 trên 5 sao này. ở đây nó sẽ nói cho mình biết những cái cái mẹo hoặc là những cái cảnh báo để các bạn tránh ví dụ như ở đây nó nói là có rất nhiều sản phẩm với lượt rating rất là cao các bạn nên cẩn thận và phải tìm được cái nguồn sản phẩm có giá dạ. à, có cái chất lượng tốt đây cái cảnh báo của nó này cái số lượt review này số lượng review này thì thì quá là cao sẽ khiến tạo nên một cái rào cản cực lớn cho những, những seller mới tham gia vào cái thị trường này vào phần market trend thì các bạn sẽ nhìn thấy là ước lượng cái sales trend cái xu hướng sales của sản phẩm này nó như thế nào các bạn nhìn thấy là cũng tương đối là đều đúng không ạ khoảng chừng 1.000 hơn 1.000 thậm chí lên gần 2.000 1.900 1.900 sales một tháng và cái giá giá đây xu hướng giá cũng tương đối là ổn định tháng 7 nó có nó có vượt lên một chút xíu trên 15 đô nhưng mà nói chung là nó cũng loanh quanh dao động mức khoảng 12 đô 13 đô các bạn để ý này. trong 90 ngày vừa rồi thì là cái giá của cái sản phẩm này nó đã bị giảm đi 10 phần trăm nên là cái lợi nhuận nó sẽ tụt xuống rất là thấp đây nó cho mình biết luôn là cái tháng bán được nhiều nhất là tháng 5 này tháng 5 là tháng mùa hè cho nên sản phẩm vắt chanh này bán rất là chạy ở đây nó cho mình biết là số lượng review một tháng nó tăng lên là bao bao nhiêu còn cái này là cái nhu cầu à cái cái không phải nhu cầu mà là nó là cái số lượng sales tăng trưởng theo từng năm ở đây cái tỷ lệ tăng trưởng các bạn nhìn thấy rất là ấn tượng là lên tới 32,06% một năm nhưng mà ngách hiện giờ đang rất là cạnh tranh rồi cho nên là nếu mà các bạn có ý tưởng đi sản phẩm này thì là nên tránh ra hoặc các bạn có thể tìm kiếm một cái từ khóa khác ví dụ như là sản phẩm uh, giày cho nam chẳng hạn mạng đang bị đứt cáp quang lâu ghê đây rồi sản phẩm này thậm chí được một sao này bạn này xem là đánh giá của Valon nó như thế nào mà sao một sao nhé Đây, nó cảnh báo mình luôn Đây, số lượng review cực kỳ cao Đấy, tạo nên rào cản cho những cái seller muốn mới muốn gia nhập ở đây thậm chí còn có những cái, cái brand name brand name chắc là giày thì sẽ có như là Adidas Adidas hoặc là Nike gì đấy nên các bạn nếu mà muốn nhảy vào cái thị trường này mà có những ông lớn như vậy thì các bạn không thể nào cạnh tranh được đấy, nên tại sao là sản phẩm này chỉ được đánh giá một sao thôi hy vọng là với một cái video clip ngắn này thì các bạn sẽ biết cách sử dụng cái công cụ này để đánh giá được cái keyword của mình chúc các bạn thành công với Amazon FBA